iPhone 11 Pro Max 64GB quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 250 nghìn. iPhone 11 Pro Max 64GB trắng quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 450 nghìn. iPhone 11 Pro Max 64GB vàng quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 650 nghìn iPhone 11 Pro Max 64GB xanh quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 850 nghìn. iPhone 11 Pro Max 256GB đen quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 250 nghìn. iPhone 11 Pro Max 256GB trắng quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 450 nghìn iPhone 11 Pro Max 256GB vàng quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 650 nghìn. iPhone 11 Pro Max 256GB xanh quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 850 nghìn.